à, ta đi vào ví dụ đầu tiên. Nào, mời các bạn ghi chép bài đầy đủ vào cho cô nhé. Ví dụ đầu tiên là giải các phương trình sau. Phương trình đầu tiên đó là 7x trừ 4 bằng 3x cộng 12. Câu B, 3x trừ 6 cộng x bằng 9 trừ x. Câu C là có vẻ là dài hơn một chút xíu nhỉ. 2x cộng với x nhân mở ngoặc x cộng 1, x trừ 1 à, bằng x cộng 1 đóng ngoặc mở ngoặc nhân với x bình trừ x cộng 1. Và à, ý thứ tư trong ví dụ số 1 đó là phương trình mở ngoặc nhé. x cộng 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc 2x trừ 3 đóng ngoặc bằng 2x trừ 1 đóng ngoặc nhân với à mở ngoặc x cộng 5. Cái phương trình đầu tiên nó khá là cơ bản. Phương trình thứ hai cũng là à, thuộc cơ bản tiếp theo nữa là phương trình thứ ba thì nhìn nó có vẻ cồng kềnh hơn nhưng mà không khó đâu ạ vận dụng linh hoạt bảy hàng đẳng thức đáng nhớ nhé các con nhé và à, phương trình thứ tư thì nó nhìn cũng hơi cồng kềnh thôi nhưng à các bạn làm được hết rồi đấy ạ được chưa rồi cô trò mình cùng nhau vào ví dụ đầu tiên là ý đầu tiên trong ví dụ à, số 1 đó là giải phương trình Thật ra cái phương trình này nó là phương trình bậc nhất rồi, đúng không ạ? Vâng, thao tác giải của nó các bạn biết chưa? À chắc chắn đến đây các bạn đã biết làm hết rồi.